có lăng nhăng không à, thường thì không không thường thì thường thì không bình thường thì chắc cũng có tại vì à, không có thời gian nếu mà có vậy là có, có thời gian là có lăng nhăng hả trời ơi mọi người thấy không ông đi hỏi vợ ông đi kiếm vợ ông trả lời vậy là chết quốc rồi có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không nhõng nhẽo ủa gái nhõm nhẽo dễ thương mà nhõng nhẽo tức là cần việc gì thì phải mình tự giải quyết trước thôi tôi không có đồng ý tại vì phụ nữ là liệu yếu đầu tơ chân yếu tay mềm dù người ta có mạnh mẽ năng động cỡ nào nhưng mà nhiều khi người ta cũng muốn ờ, ăn ăn anh em vô nhà đi anh à... trời ơi cái này nhõng nhẽo cái gì cái này chảy nước luôn hả chị hai vừa vừa thôi chứ anh ơi lấy giùm em cái ly nước đi cái ly nước đi <laughs> vậy thì được chứ làm gì thì vậy đi mệt quá à. mời bạn nữ bước ra sân khấu mời em rồi. mời bạn nam chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình em tên là hà thu thảo chị em đến từ tây ninh và năm nay em 25 tuổi và dạ, em đang ờ, sale chị sale bảo hiểm à mời bạn trai mình tên là phan lý đại hải mình là quản lý nhà hàng năm nay mình 29 tuổi phan lý đại hải ha dạ tên nghe kêu quá nha quê ở đâu hải quê em ở thành phố luôn ạ à. ưu điểm là gì nè à, ưu điểm của hải thì à, giao tiếp tốt hát tốt nhảy được wow ông ấy à, hát bài nhảy một đoạn đi em hát thì em có thể hát được liền bây giờ nhưng Rồi, mà nhảy thì chắc à, để dành riêng cho bạn nữ thôi chút nữa nhảy à. chút nữa kéo màn lên là nhảy cho bạn nữ xem nha nãy giờ bạn khoe nhiều cái tốt nhưng thấy còn cái tốt nữa bạn ăn tốt bạn không nói nữa làm nhà hàng ăn dữ lắm hay sao vậy ủa mập lắm hả không có mập vừa vừa thôi tròn chút xíu thôi ờ không ấy giờ hát đi cứ hát đi rồi mọi chuyện bỏ qua tính sao hát đi You're just too good to be true Cant take my eye of oh, you I long a last love alright thank God I'm alive Ủa sao vậy? Ủa vậy rồi hả? Thôi được rồi, được rồi Nãy giờ em nghe giọng anh anh Hải hát rồi em ờ, cảm nhận như thế nào? giọng anh ấm ấm hả dạ thì cũng hát tiếng anh nhưng mà em nghe tưởng tiếng gì <laughs> em có biết ờ, nhảy không dance sport không em không biết dance sport chị nhưng mà em nhảy được cái khác em nhảy cái gì được <laughs> em nhảy sexy dance sexy dance wow nhảy sexy dance nha ờ em nhảy thể loại hiện đại à, ưu điểm của em là gì nè ưu điểm của em là tự tin thích uh, năng động thích đá xem đá banh nữa có cũng biết nấu ăn vậy là tốt rồi những cái mặt còn hạn chế của mình dạ em thì hơi nóng tính với lại cũng khó tính nữa với lại là cũng hung dữ <laughs> hung dữ bạn nam có ờ, sợ bạn gái hơi dữ không dữ không sợ không sợ cái tính như vậy thì tốt chứ gì trời ơi ông nghe hung cái ông tốt liền à hồi đó giờ tôi mới thấy đàn ông nó con gái mà tính nóng hung dữ là tốt á bạn chọn mẫu người lý tưởng như thế nào mới phù hợp với bạn anh chỉ là một người uh, năng động có tính cách uh, nó hơi hướng ngoại một tí vậy là chắc có lẽ là hợp với bên đây rồi dạ hợp quá. em rất là năng động Th có cái hình mẫu lý tưởng gì không à, hải trước giờ em chỉ thích có một người đó là celine dion thì một người rất là tự lập gặp tất cả các sự cố thì họ có thể đứng ra tự giải quyết thì hai người chỉ hỗ trợ với nhau chứ không phải là che chở lẫn nhau chiều Vậy. cao cần ngoại hình thì hướng thể thao là ok vậy là coi như đạt chuẩn rồi đó cái mẫu người lý tưởng của em sao tại vì em cũng um, cao khiêm tốn thì muốn uh, bạn trai cao tầm mét bảy được rồi chị <laughs> bên kia thì chị không biết có mét bảy không mà chị chị đoán có vẻ hơi mập đó đừng có ốm quá cũng đừng có mập quá không thí dụ dư dư một chút đừng bụng phệ quá được chị à <laughs> bên đó có bụng phệ không một cái này à, chút kiểm tra mới biết rồi vậy chắc có rồi quá giờ chưa dám nói Thôi, còn gì nữa không em đừng đòi hói chị hả còn gì nữa không em dạ vậy dạ được rồi chị có những cái gì mà em không thích về người đàn ông không dạ có chị lăng nhăng gia trưởng quá là em không thích à, để dạ. chị qua chị hỏi dạ. thử ha <laughs> không cũng được không đến nổi hơi hơi à, à, ấy hót cái gì ông ơi tôi mới để cái tay như vậy không hót vô gì dù có hót cũng hơi rớt ra ngoài chút đỉnh mặt trai à đẹp trai à được, được. đẹp trai phong độ được. chắc khỏe chứ bộ thôi ba phân cũng du di được không đến nổi ha có gia trưởng không à, nhà thì có em với mẹ thôi nên cũng không có gia trưởng có lăng nhăng không à, thường thì không không thường thì thường thì không bình thường thì chắc cũng có tại vì à, không có thời gian nếu mà có vậy là có, có thời gian là có lăng nhăng hả Trời ơi, mọi người thấy không? Ông đi hỏi vợ, ông đi kiếm vợ ông trả lời vậy là trớt quớt rồi Có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? nhõm nhẽo ủa gái nhõm nhẽo dễ thương mà nhõm nhẽo tức là cần việc gì thì phải mình tự giải quyết trước thôi tôi không có đồng ý tại vì phụ nữ là liễu yếu đầu tơ chân yếu tay mềm dù người ta có mạnh mẽ năng động cỡ nào nhưng mà nhiều khi người ta cũng muốn à, à, ổng em vô nhà đi anh à, trời ơi cái này nhõm nhẽo cái gì mà. cái này chảy nước luôn á chị hai vừa vừa thôi thí dụ anh ơi lấy giùm em cái ly nước đi cái ly nước đi <laughs> vậy thì được chứ làm gì thì vậy đi mệt quá à. à. nói chung á thì à, nói chung thì rất được à cũng ờ, du di được để qua coi đàn gái sao cũng hơi hạch sách ờ, bên đây dữ vậy Ồ. em chào anh Quỳnh Linh em dạ nói chung đàn trai rất phong độ đẹp trai nụ cười duyên dáng quản lý không có lăng nhăng có à cái đó anh nói à nha không có thời gian có thời gian thì có chút chút à. Tôi nói đàn ông bụng bự thì sang Dạ Nó sang mà Ôm rồi rồi Giống anh Quyền lên cũng bụng bự luôn Anh uh, cũng bự nhưng mà anh nhờ hơi nhỏ hơn bên đàn ấy dạ. Anh thấy ổn đó ha dạ. Ổn rồi Hôm nay mình đi có uh, ai đi theo uh... Có chị Tượng giám đốc bên em với lại chị quản lý của em và đồng nghiệp Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường dạ. à, Chào tất cả các anh chị có mặt ở trong khán phòng ạ à. Thấy tình hình uh, anh bên đây được không với cá tính năng động tự lập một số yếu tố thì tương đối rồi đó vài điều hạn chế mà nhưng mà cũng có thể bỏ qua ví dụ như chiều cao ừ, yêu cầu mét bảy mươi mét sáu bảy thì có thể à, à, có thể du di được không ạ hồi nãy giờ cái hay của chương trình là cho à, cả hai bạn cảm nhận được cái à, cách nói ấm áp nè hay hước có thể là du di được đó em ừ, đặc biệt chị thấy giữa hai bạn là cũng có những điểm trùng hợp là cả hai bạn đều yêu thích thể thao thảo là một à, bạn rất là trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là hướng ngoại cũng như rất là năng động lát nữa xem mặt thì hai bạn sẽ có cái à, cái phản xạ tốt với nhau dạ quá cảm ơn, cảm ơn chị cảm ơn sếp đi thôi mình đi với ai hải à, ờ, dạ em đi với đồng nghiệp với em chào chị cát tường em chào anh quyền linh ạ à. đồng nghiệp sao người bự người nhỏ chút xíu <laughs> thứ nhất thì ngoại hình em cũng thấy ok ừ. à, thứ hai thì tính cách thì tính cách của ông Hải cũng đôi lúc thì hơi trẻ con một chút bạn nữ nóng tính này thì có thể ghìm lại tính của anh Hải chút thì em nghĩ rất là, rất là hợp với nhau rồi cảm ơn bạn đồng nghiệp mà sếp đều đồng ý vấn đề quan trọng là hai người gặp nhau thôi ha kéo màn lên đi cho đôi bạn trẻ gặp gỡ với nhau cái cặp này tôi phải bắt nhảy cho mọi người coi chứ không có vụ nhảy hai người coi riêng đâu à. dạ em chào anh dạ em cảm ơn anh dạ mày chắc sáng bưng bưng cái bình bông ở nhà đi quá <laughs> gì khoanh tay vậy <laughs> lần đầu gặp chị nó hơi bối rối nhảy đi Hả? mình nhảy có cơ hội được va chạm nữa có thật thì anh chị biết nhảy theo kiểu ờ, dance box thôi cha cha cha hoặc là những điệu nhảy nhỏ nhẹ nhẹ như rumba thì ok vậy mình nhảy không cần nhạc luôn cũng được vậy anh được luôn á ok cho anh mời quay hả quay nữa không té té té té té té té luôn màn giao lưu xuất sắc chúng ta bắt đầu có 2 phút để trò chuyện với nhau em nghĩ sao về anh dạ em thấy ờ, anh ờ, ok <laughs> anh anh thấy sao về em em rất là tự tin khi nhảy sân khấu dạ anh rất thích người phụ nữ tự tin như vậy anh có phải là người đàn ông của gia đình không à, dĩ nhiên chứ người ông gia đình chứ dạ à, chỉ, chỉ cũng... làm về nhà thôi à, anh có thể phụ vợ này, này nọ đúng không anh à, anh nấu ăn được à. thì những bữa ăn anh chuẩn bị được dạ. những ngày nào em mệt thì anh có thể nấu ăn được coi cái bụng ảnh kìa đó rớt rớt cái bụng nó kìa hấp vô làm cái gì mà cứ nhìn cái khuyết điểm của ta hoài bụng về chút xíu à chưa đâu một hai đứa nữa đi thấy bụng nè thì <laughs> bữa nói với em á là em cưới sớm là em hai ba chồng á có nói là, là, là, là tuổi nào hạp rồi gì tuổi hả? Ờ, tầm 27, ờ, 28 có chồng mới tốt rồi em muốn lấy người sinh năm nhiêu sinh năm 88 hải sinh năm nhiêu dạ 88 ờ vậy được cưới luôn đi cơ <laughs> thường thì em không tin và bói toán lắm người đàn ông nếu không đủ sức giữ người phụ nữ thì hai ba chồng là chuyện hiển nhiên không anh này nặng ký lắm anh sẽ giữ nổi em đó hẹn hò đi mình tính hẹn hò đầu tiên đi để mình hôm nay em có thời gian rảnh không dạ có anh à, trưa nay anh mời em ăn trưa được không dạ được mình phải làm bộ từ chối đi cưng xong mình nhận lời như vậy lấy nhau về ai quản lý tài chính à, cái đó thì hơi khó Rồi, đó khó rồi kìa hỏi đi thể anh tạo tài khoản à, một tài khoản phụ của anh và em thì em có thể sử dụng được tài khoản của anh dạ <laughs> cô này giờ gì cô cũng dạ hết trơn cô chịu rồi cỡ nào cô cũng dạ công việc của em thì thường xuyên đi gặp khách hàng á thì anh có chấp nhận được không à, hai người tin tưởng với nhau là ok vì dễ anh làm mình dễ ta khó mình khó ta <laughs> nhưng cẩn thận nha ảnh có cơ hội là ảnh ngoại tình đó được hết thời gian chúng ta cảm nhận đi các bạn suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn lắng động và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình có có thổn thức rung động gì hay chưa nhấn nút hẹn hò có nghĩa là gì vậy <clears throat> thôi đếm một hai ba hết thời gian mời anh trời ơi lẹ quá vậy tôi chưa kêu nắm tay nắm luôn sao chưa đếm mà anh nhấn nút rồi anh vậy là phạm quy đó à, chúc hai bạn sẽ tiến xa hơn những vé xem phim của hệ thống cinebox 212 lý chính thắng Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Quà thì cầm cái nắm tay nhau, cho nắm bạn gái nhau. Được đấy, hùng gái lê hình Bạn gái thấy sao? Điện chạy <laughs> Điện chạy Vậy là được rồi Mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em à, Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả, em tên Vân Anh à, Em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty điện thoại Quê em ở đâu? Em ở đây chị Thành phố Hồ Chí Minh Dạ Rồi, mời bạn trai Dạ, em tên là Đại Xuân, năm nay 27 tuổi, hiện đang là quản lý phòng tập à, thể hình quê anh sài gòn quê sài gòn luôn ở dạ. quận mấy dạ quận 9 bạn à, tập thể hình lâu chưa hả dạ cũng khá lâu khá lâu tướng vạm vỡ ha hả sáu muối á em có thích bạn trai vạm vỡ không em thích một muối chị vậy là thích giống như anh Huyền Linh vậy đó dạ đây thích có một muối ừ. thôi có thích sáu muối nha à, dạ. dạ ừ bạn trải qua mấy mối tình rồi dạ em đã trải qua ba mối tình quen ít nhưng mà để quên người đó lâu bao lâu mới quên khoảng hai ba năm vậy là một người chung thủy bây giờ còn nhớ người kia không dạ hết rồi bây giờ em muốn kiếm người bạn gái mới như thế nào dạ người bạn của em thì nói chung ngoài ngoại hình em nhìn đẹp là được rồi cho dù mọi người nói bạn nó xấu cũng không sao chung em để nhìn đẹp là được đẹp là sao thế em quan điểm đẹp là sao nói chung mình nhìn có cái gọi là hợp nhãn là được thôi chung em em nhìn em mới biết được chứ còn giờ nói diễn tại cũng hơi khó nhưng mà cái nhãn của em sao dạ có thể là bạn đó hơi hơi cao à, ngoại hình xinh xắn dễ thương nè chứ mình nhìn mình cảm thấy mình thích là được rồi nếu mà người ta chơi xấu cũng không sao trơn đúng không đúng rồi mình nhìn đẹp là được rồi ừ. mấy người mà không có miêu tả cụ thể mà nói kiểu như là sao cũng được là mấy người này nó khó lắm đúng không bạn gái bạn tìm mẫu người như thế nào dạ, em thích cái, cái mẫu người mình nói chung là nhìn chững chạc chút nhìn chín chắn một chút xíu à. dạ tại vì em năng động rồi em trẻ rồi mà kiểu mà hai người mà cùng trẻ nữa chắc là hả chắc bảy tân bừng luôn á à rồi có điều gì em không thích ở người đàn ông <coughs> là phụ nữ thì ai cũng thích không thích là đàn ông gia trưởng hết ngoại hình là đơn giản chỉ ờ, nói chung thì em thích gọn gàng cao hơn em được rồi thân em thì 3 mét bẻ đôi chị mà em cũng tự ti lắm nên em hay cái mang giày cao lên để mà ăn gian chiều cao của em á ừ. bên đây cao hơn nhiều đấy nhưng mà về tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi em dạ em thì mới có hai thôi hai thôi ở chia tay mối tình ờ, sau này bao lâu rồi dạ cách đây khoảng hơn năm mình à, còn vương vấn gì giống như à, đã qua rồi chị thì mình tốt nhất mình nên tạm gác lại mình không nên nhớ nữa bây giờ nếu Vì mình tìm được mình. người đúng đối tượng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân thì bây giờ em cũng 26 tuổi rồi cũng không còn quá nhỏ nữa mà mình cứ long bông nữa thì khoảng một năm hoặc 2 năm nếu mà hợp dạ yeah. rồi để chị hỏi bạn trai coi à, khi nào thì bạn ấy tiến tới hôn nhân được nha dạ, em chào chị Dạ, cái này ai nói sáu muối cái này một muối đó đâu khó chị, chị muốn may mối không may mối được chị đâu có muốn bạn gái này muốn chứ chị muốn gì chi khỏe ha khỏe chắc cho hít đất cái mở hàng cho nó nó, nó nóng người cái đi rồi nói chuyện được không em dạ được chị làm đi em nhỏ mà chị khoái mấy cái vụ hít đất rồi lắm coi người ta hít á tại chị hít không có được bao nhiêu cái vậy ha hít khoảng 200 cái đi em tùy hỉ hít sao mà anh thấy là cái này hít hơi ăn gian đó chưa có xuống sát nha dưới đếm với mình đâu có đếm đâu mười hai mươi đi mười bốn tám mười chín đủ chưa quý vị hai mươi khỏe luôn. cười ha ừ. cười ha à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì em là con người thời gian đúng thời gian hầu như em chơi với bạn bè hoặc là công việc chưa bao giờ em đến trễ giờ à. ừ. thứ hai là trong cuộc sống thì em có thể em quản lý tiền bạc cho gia đình rất là tốt điểm của em là em sống ờ, hơi thực tế có nghĩa là mình sống mình phải có cái điều kiện vật chất nó tương đối ổn định ừ. thì nó mới tốt được chứ em không có mơ mộng một túp lều tranh hai trái tim vàng ừ. mà vẫn có, có gì đó nó phải ổn định hơn mà bây giờ mình đang trên cái con đường ổn định nó được bao nhiêu phần trăm rồi chung bây giờ em mới lo cho gia đình em được ừ. em sống với mẹ thì em lo cho mẹ được vậy là tốt rồi ha dạ mà mình nếu được bao giờ mình có thể kết hôn được dạ nếu đẹp thì trong cuối năm nay hoặc là năm sau vậy thì ờ, có vợ về thì mình cũng sống chung với mẹ để lo cho mẹ hay sao dạ đúng rồi nhà mình con trai em con trai mấy à, dạ, mấy ờ, dạ con mấy. một rồi ok cảm ơn em không anh nghĩ ờ, bạn trai là người rất điềm đạm rất điềm thủy đạm. đấy rất là chín chắn điềm đạm có hiếu ừ. à dạ, chào dạ, bạn gái chào. rất là dễ thương à, bạn trai em đây có vẻ hơi hiền hơi uh, tính truyền thống chút xíu truyền thống ha tức là muốn những cái gì nó phụ nữ ta phải kính cổng cao tường không có uh, hiện đại quá gì đó dạ hả? ừ, còn tính của em sao tính em thì em không phải là phụ nữ truyền thống rồi à là hiện dạ. đại hả đúng rồi em nếu mà những bạn trai mà yêu cầu mà truyền thống mà kiểu công dung ngôn hạnh hoặc là um, điềm đạm thì chắc không phải là em rồi đó em thì rất là năng động <laughs> quậy tưng luôn mà đúng không tưng luôn á ô hiện đại hiện đại nhưng mà lúc nào cần truyền thống thì truyền thống chứ dạ đúng rồi đúng không thì tùy môi trường tùy cái hoàn cảnh vậy thì làm dâu em có đặt nặng vấn đề này không làm dâu hả em cũng không có đặt nặng lắm nhưng mà cái quan trọng thì em không phải là nàng dâu khéo rồi đó miễn là ăn thua mình có muốn mình có chấp nhận điều đó mà mình chịu khó học hỏi hay không thôi tại vì em vừa đi làm nữa thì không thể nào mà có thể là vừa trong vừa ngoài mà lo chua toàn được hết như mọi người em không thích gì người đàn ông phụ nữ thì không ai thích mà đàn ông mà thứ nhất á là lăng nhăng thứ hai là gia trưởng và vũ phu đàn ông thì là chủ dự của phụ nữ thì phải biết nói chung cũng phải biết chăm săn sóc tại em thì gia đình em ba mẹ em không có sống chung với nhau cho nên em cũng rất hay là nhõng nhẽo lắm nhõng nhẽo đúng không dạ anh thấy anh này à, có đức tính cũng tốt đó em ạ chung thủy nè điềm đạm nè uh, sạch sẽ ngăn nắp đúng giờ nếu mà đúng giờ em thì em là phụ nữ cho nên nhiều khi em hay đến trễ lắm <laughs> có vấn đề Thôi, gì không? Thôi chút ngay vụ đó đi dù đến trễ gì, vụ làm dâu ấy ha dạ. <clears throat> <clears throat> đó bây giờ em có, nghe chuyện rồi đó nha có ai đi theo ủng hộ em không dạ có em đi với chị em với hai đứa em của em ạ <coughs> rồi chào chị chào chị Cát Tường chào Hoàng Linh rồi em thấy uh, chàng bên đó với Văn Anh thì như thế nào dạ em thấy ờ, rất là manly rất là sướng với Văn Anh luôn ạ thấy hợp với bạn em của em không dạ hợp nhưng mà anh đó anh nói là anh muốn người giống như anh Linh nói đó muốn tìm một người uh, truyền thống vậy thì em thấy là Văn Anh có có phù hợp không này ổng nãy em không có nghe anh nói là muốn kiếm một người truyền thống nhưng mà anh, nói. linh nói không có nói anh cứ đó anh nghĩ thôi anh linh nghĩ <coughs> à không mà nhưng mà em nghĩ chắc là anh không có ờ, không có nhất thiết phải là truyền thống đâu chị ừ. chủ yếu là hai người hiểu nhau và hạt nhẽ của anh là anh sẽ ok rồi ừ. nhưng mà em vân anh dễ thương lắm anh à, <laughs> cảm ơn em hôm nay em đi với ai em đi với ba bạn cấp 3 và hai đồng nghiệp cũ rồi chào em Dạ em chào anh Linh, chào chị Tường, à, chào, bạn. chào ờ, quý vị trong trường quay cùng ờ, quý vị xem qua truyền hình. Dạ em là Công Tuấn là một người bạn cũng như là đồng nghiệp cũ của bạn Xuân. Dạ. Thì Anh à, à, thấy cô gái bên kia có hợp với bạn của em hay không? Dạ Xuân ơi thì bạn nữ bên này thì nói chung cũng nhìn cũng chững chạc đó Xuân này. Nhưng mà còn về cái cái um, Xuân nhìn thấy thế nào là do mắt của Xuân thôi. Rồi cảm ơn bạn. Thôi Rồi, bây giờ, bây giờ là kéo màn lên cho hai. Hai bạn gặp nhau thôi. Ừ. Gặp nhau trò chuyện nha để hiểu hơn. Rồi mời bạn. thì mới của em vui rẻ. cái tưởng tượng của em lúc mở màn anh sao nó có khác em tưởng anh sao nãy sao lúc thì anh nói là 6 muối lúc thì một muối nên em bị hỗn loạn nói chung mình muốn mấy muối cũng được hết trơn mà em thích một muối à em thích nó tròn tròn một muối còn dễ hơn chứ dễ hơn còn anh thì anh đánh giá như thế nào chung là hơi bất ngờ về ngoại hình mà đẹp chứ mình nhìn đẹp là đẹp rồi còn vấn đề làm dâu thì thật sự là mẹ anh nhà rất là dễ có một mình mẹ thôi rất là dễ việc nhà anh vẫn hay làm được anh có ngại khi phụ giúp công việc nhà ví dụ sau này anh chung anh sống với mẹ anh vẫn phụ mẹ bình thường mà có ngại vấn đề đó không không, có ngại đâu thiệt không thiệt anh đi chơi bạn bè vẫn vô rửa chén bình thường mà cái lỡ mà ví dụ em đi chơi ví dụ anh mời đi chơi xa chẳng hạn ừ. cái ờ, cái quan điểm về tài chính lúc đó thì như thế nào chung mình có khả năng thì anh sẽ trả thôi còn không có anh sẽ không đi được dạ mời vâng. có tiền mới mời chứ có mời anh mời nha còn nếu em mời là khác rồi đúng không nói chung anh mời phải, anh phải trả rồi <laughs> đó là điều hiển nhiên rồi còn nếu em ấy mời thì sao mời chắc cũng phải trả luôn hay sao anh ờ đó <laughs> như nãy anh nói có vấn đề là anh quản lý tiền rất là tốt nghĩa là gia đình mình tiền giao cho anh quản lý rồi đó giờ nghĩ là tiết kiệm nó sơn em hơn. thì về quản lý chi tiêu em cũng khá ok nhưng mà lâu lâu cũng hơi vung tay quá chán chung mình phải có mỗi khoản khác nhau một khoản đi chơi là sẽ có một khoản riêng không sợ bao giờ xài lỗ rồi bây giờ à, mình à, nói một câu gì đó để chúng ta đi đến quyết định bấm hay không bấm nói chung là cảm xúc của em bây giờ là có nhất là có cảm tình với ừ. bạn mà từ cảm tình mình sẽ phát triển hơn nhiều mối quan hệ khác nữa hy vọng là bạn sẽ cùng tìm cùng mình tìm hiểu bạn gái em muốn nói gì nữa không em không biết nói gì hết chưa thôi dạ. chúng ta sẽ nói bằng nút bấm nha Nào Một Hãy làm theo những gì cô Tim mình mách bảo các bạn nha Hai Ba Hết thời gian, Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn Nào, hãy nắm lấy tay nhau phải hôn nhau để à, đánh dấu một ngày đầu tiên rất là đẹp chúng ta gặp nhau Trời ơi, cái gì mà nhăn dữ vậy? Làm giống như khỉ ăn ớt vậy Không để ngày sau đi Để ngày sau gặp nó thoải mái hơn Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý chín tháng Gửi tặng các bạn Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Nắm chặt tay nhau nhé Rồi, nắm tay nhau, dắt nhau đi xem phim đi hai bạn Mời bạn nữ mời bạn nam mời em ngồi quá dữ rồi mời bạn nữ giới thiệu Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ Và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường Nhật Quay ngày hôm nay ạ Chào bạn Xin tự giới thiệu em tên là Trương Thị Thủy Tiên Năm nay 26 tuổi Hiện đang công làm giáo viên công tác tại trường Trung học cơ sở Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ạ à. Dạ, quê em ở Bình Phước ạ à. Bình Phước rồi dạy tại Bình Phước luôn Dạ à, Hôm nay xuống đây tham gia chương trình Dạ Rồi, mời bạn Nam dạ em xin tự giới thiệu em tên là lý trực thể em làm nghề gì thế dạ em làm nhân viên kinh doanh sổ số việt lót bao nhiêu tuổi em dạ 31 tuổi chị ạ à. dạ em sinh ra lớn lên đồng nai và đang làm việc ở sài gòn ạ à. thấy cầm cây đàn hát bài luôn hay quá sớm tụ luôn ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi Mình cùng chung lối nhé em người ơi Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn Anh sẽ du em, cho em yên giấc ngủ ngon Những lúc cô đơn, anh luôn giữ em trong lòng Dành tròn con tim, nguyện trao đến em khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán thang Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi Em, ờ, em thấy Bài hợp hợp đấy chị, em thích hát Hả vậy hả? Dạ Bạn nữ thích hát nhà trai nghĩ sao dạ bạn hát đi mình sẽ đơn ạ à. dạ vậy thì để à, đáp lại bạn à, bên kia thì mình xin gửi à, anh Nguyên Linh chị Cát Tường quý vị khán giả một ca khúc được mang tên Thuyền Hoa Thuyền em đi trên sông trăng sáng Cưới nhau về ta giữa khôi bụi Trên sông dài đội trớn hơi cao đúng không bên đó đờn được đúng không anh linh cũng được cũng được nhưng mà rồi. đôi khi à, đờn với hát nó cũng không đi chung với nhau đó bạn ờ, có những điểm mạnh và điểm yếu gì ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng ừ. nhiệt tình hay giúp đỡ mọi người biết lắng nghe và chia sẻ ai mà có chuyện buồn gì là cứ tới tìm em tâm sự rồi tới hỏi em có chuyện buồn thì em tâm sự với ai em giấu mình trời ơi sao vậy bây giờ mình phải chia sẻ cho bạn trai mình để mình hết buồn đúng dạ. không những cái ờ, điểm yếu của em là gì dạ nhược điểm của em là rất là sợ ma nhưng mà thích coi phim ma rồi vô đó lúc mà con ma xuất hiện sợ quá là làm gì dạ che mắt lại cho nó đi rồi coi tiếp vậy tao đi coi phim ma làm chi đi coi phim ma mà thay cái con ma che mắt lại coi phim ma làm chi rồi cô giáo cũng dễ thương năng năng động hòa đồng tại sao lại chưa có bạn trai mà phải nhờ tới chương trình ai mà ví dụ muốn mà tới tán tỉnh hay gì đó với em là em phải đầu tiên em phải nhìn cái chân trước chân sao em <laughs> dạ ai mà mang dép tổ ong mà cái màu vàng vàng à rồi chân mà không được sạch lắm em thấy như là không được tôn trọng á nên là em phải nhìn cái chân trước bên chân kia sao anh linh cái chân đen thùi lôi thấy mà ghê chút tôi bắt lột chân tôi kiểm tra đấy nha nhưng mà em ơi tại sao vậy cái người ta mang với tổ ong mắc mới gì không thích người em tán tỉnh bạn gái thì trước hết mình phải tôn trọng ăn mặc cái chỉnh chu một chút xíu à. thì người ta ăn mặc chỉnh chu được rồi cái chân liên quan gì nhưng mà nó sao sao ạ nói anh chung này, là bạn... cái chân mới quan trọng rồi sao à, nữa cái bàn tay thì được đừng có để móng tay móng tay nhìn ghê trời ơi chết rồi có một cái móng dài một thước mấy hả rồi bây đó nãy giờ ta đưa ra những cái ưu điểm khuyết điểm rồi mình nói luôn đi cho bên kia biết luôn dạ ưu điểm của em á thì à, hay đi nhậu nhiều ạ à. ưu điểm mà nhậu nhiều nha dạ. cái đó chắc u nhọt rồi ưu điểm gì nữa từ nhỏ đến lớn em là gọn gàng sạch sẽ à, quần áo ngăn nắp nấu cơm giặt đồ rồi chén em tự lập từ nhỏ bây giờ mà mình có thật xấu gì không em cũng hay nói về nói một lần không nghe lời hai rồi xong lời tự em dọn luôn à đó không phải tật xấu đâu rồi <laughs> bây giờ mình tìm người bạn gái thế nào nói luôn chung ai nhìn thấy được là ba mẹ em thấy được là em cũng được rồi tại vì <laughs> em cũng không quan trọng lắm ạ à. nếu dù ba mẹ em nó không được thì sao không bây giờ quen ai giờ mẹ cũng không cấm ra thì quan trọng là do em đúng không dạ rồi bây giờ tới bạn gái mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi Dạ chưa Chưa? Chưa hẹn hò lần nào? Dạ chưa luôn ạ à. Vậy là đương nhiên chưa hôn luôn rồi Dạ chưa Ủa tại sao vậy? ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn lý do ừ, chưa mình chưa có gặp mặt á tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy nhưng mà mình có thích đàn ông không dạ có có hả muốn tìm người đàn ông như thế nào dạ muốn một người cũng phải cao một chút tại vì em lùn cho nên phải cho đời con em nó cải thiện được chút xíu à. đừng có hói đầu cỡ này được không dạ được <laughs> mũm mỉm nhưng đừng có bụng phệ em không thích người nào mà ốm quá nhìn không có sức sống không có đủ khả năng bảo vệ bạn nữ ví dụ giờ móng tay anh để dài rồi sao giờ sao dạ về cắt đi anh không chịu cắt thì sao lén lén cắt <laughs> đôi khi mình khó quá mình kén chọn quá đó mình gọi là mất nhiều rất nhiều cơ hội nha dạ Hồ. đâu đâu để tôi kêu anh cởi dài tôi coi cái chân coi dạ em chào chị ạ mang chi bích kính dữ vậy bình thường là mang dép tổ ong không mà đúng không <laughs> sao chị biết hay vậy chị đúng luôn hả dạ thiệt luôn hả dạ cởi ra cho tôi chiếc dài tôi kiểm tra coi lẹ lên không chân này sạch nè mới cắt hả <laughs> dạ sao chị biết vậy? ủa cái gì cũng đúng luôn hả dạ Ôi trời ơi không được rồi dạ em đẹp em phải đánh đàn chị à một bàn bên này thì cũng cắt mà đều vẫn có dính đất chút đỉnh rồi bên đây thì là để để đánh đàn dạ cổ cũng thích hát dạ. biết đâu mình dụ cổ thôi để anh để cái bàn tay này anh đàn cho em hát biết đâu người ta cũng ưng dạ em sẽ à. cố gắng chị ạ cái mặt anh này tôi thích ghê mặt ừ. anh vui vui ha anh cười coi <laughs> cười có bá lúng đồng tiền nha mặt cũng đẹp trai lắm mà thôi được rồi mang dài vô đi chút xíu gặp nhà gái được rồi. nhớ nhớ thuyết phục ví dụ nha kia nha à. được được Trời ơi dễ thương lắm em ơi Bây giờ cho gặp người nhà đi Mình đi có ai đi theo không? Dạ có mẹ em ạ à. Dạ chào chị cô Quốc Tường Dạ bạn trai bên bển sao cô? Nói chung là cái tiêu chí thấy được Nè em trai chào bác gái đi Dạ con em. chào cô ạ à. Cô cứ yên tâm thì nếu như mà con mà mối quen được đi con gái của cô ở đây á Thì con dám hứa nhưng mà con sẽ cố gắng yêu thương giống như cô Yêu thương con gái của cô vậy đó Cô có một câu hỏi hỏi con Dạ yeah. Dạ nếu mà giờ con gái của cô nó còn yêu nghề mà nó ở trên xa đó con có chấp nhận cho là vợ con ở trên đó dạy học còn con vẫn ở dưới đây cuối tuần con về như vậy hay là con phải bắt buộc là là là là con của cô phải về đây ở nhà trọ dạ không ạ à. quen là tin tưởng nếu như có thì con sẽ tình nguyện con đi xuống dưới đó rồi xong con con sẽ về ạ là sẵn sàng tới nơi luôn á Hôm nay à, lực lượng nhà gái rất là đông đảo luôn Nhà gái đâu? Đưa tay lên Trời ơi đi cả sớm luôn hả cô dòng dạ, họ dạ. nội dạ. ngoại nội ngoại ở đây ai lớn nhất nào dì ba bà bà đó bà hàng xóm bà đi rồi cho bà họ nói câu coi đàn trai dạ. được không thấy à, cháu trai như vậy đó là cũng được lắm cảm ơn à, nhà trai đâu rồi, đàn dạ, trai đi đâu? với mấy bạn trong công ty ạ dạ, con chào chú mình Linh chào cô Cát Tường em chào chị à, chào bên phía nhà gái việc mà nếu như tiến tới hôn nhân với nhau á mà có muốn một người ở trên Bình Phước một người dưới Sài Gòn thì bên con có thể tạo điều kiện là cho anh thể lên phát triển thị trường trên Bình Phước để cho hai người uh, hỗ trợ à, tạo dựng mối quan hệ tiến hành lâu dài à, nhưng mà bạn dạ. nhìn thấy nhận xét bạn gái bên đây như thế nào dạ được đấy anh <laughs> rồi cảm ơn bây giờ mình chuẩn bị sao dạ, sao anh thể mà không ờ, đưa được chị nào về thì tháng này anh đừng nhận lương nữa chết trời ơi áp lực chưa em cố gắng đừng để anh mất tháng lương tội nghiệp Đúng ảnh em kéo mà vậy chắc không phải cố gắng à. cố gắng cố gắng dạ vâng, chào anh à, ủa nãy giờ đâu tôi không thấy bong dạ, bóng cái này giờ thì em tặng cho vậy? anh Quyền Linh Trời ơi. hai cháu ở nhà em mới làm tới thì giờ à tặng cho hai cháu à, hả dạ quan tâm tới con tôi dữ ha cảm ơn nhiều nha dạ, cái này anh trước khi gặp mặt anh có quà tặng em ạ cảm ơn cái này là bạn thể làm á hả dạ chuột trà hay quá nha đây là một người rất là tỉ mỉ này cất đem gì cho con coi em thấy anh cũng vui vẻ hoạt bát à, biết đánh đàn à, cũng được hai mà lúng đồng tiền đó đẹp trai không mắt, mắt to giống sao Hàn Quốc anh thấy em như thế nào ạ à? thì nói chung anh không tưởng tượng ra được em quá là dễ thương rồi dạ em cảm ơn hẹn ờ, hò như thế nào lên mình... bình phước gì đó làm sao ngắm kế lên hoạch. tuần lên mấy lần nếu như công việc em sắp xếp được nói chung thì em thấy nhớ thì em sẽ chạy lên à. em không, không biết vậy giờ giấc như nào mình sao công việc em xong rồi em sẽ thu xếp em sẽ lên cũng khá xa đó anh ạ à. không sao đâu em ơi nhớ là cứ đi thôi ha dạ hai ba giờ đêm nhớ đi luôn dạ vẫn bình thường em nếu như mà em cho anh anh sẽ đi hai ba giờ đêm em chịu gặp anh đi liền rồi thôi chuẩn bị bấm nút các bạn để tay vào nút bấm đi bạn đây là giờ phút mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định cái chuyện rất hệ trọng bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau có mẹ có cả gia đình có cả hàng xóm có cả những anh em đồng nghiệp mình đang chứng kiến và bao nhiêu người đang xem mình qua truyền hình suy nghĩ một hai ba hết thời gian hết thời gian em bấm mà nó không được từ từ em đừng nóng nghe nói hết thời gian em bấm mà nó không vô rồi nắm tay đi bạn nắm tay đi cưng xin phép mẹ hôn gái mẹ gái rồi dạ thôi được quy định của chương trình cô con phép xin phép ạ à. đó mẹ đồng ý rồi má cho rồi cặp này là cưới lẹ rồi đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax đúng rồi đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn cảm ơn nhớ nha nhớ báo tin vui cho chúng tôi nha bây giờ đủ bộ nè có đàn có vé số xin mời <laughs> Dạ, lời nói đầu tiên em xin ờ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy và chào quý vị khán giả. Ừ. Em tên là Thu Hằng. À, còn mấy tháng nữa là sinh nhật lần thứ 29 của em. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm ờ, thiết kế đồ họa. Rồi, 29 tuổi làm thiết kế đồ họa. Mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Gọn, à, hiện đang à, làm trưởng phòng công tác ở một công ty chuyên phân phối và nhập khẩu máy điều hòa không khí Quê em ở Vĩnh Long ạ. Vĩnh Long hả Gọn? À. Bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 33 tuổi chị 33 tuổi Có mấy mối tình rồi Gòn? Em có một mối tình nhưng mà không chính thức Cách đây cũng khoảng hơn 4 năm rồi Gòn có ưu điểm khuyết điểm gì? À, ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết làm công việc gia đình À, ừ. mà khuyết điểm của em á, thì chắc là tại do em hiền quá thôi à, gọn gọn hơi hiền cũng hơi nhút nhát nãy giờ anh ấy ngồi bên đây anh Đức là rung ờ à, nói nhỏ quá à. đúng không gọn dạ bây giờ thì à, cô gái bên kia cho chúng tôi biết rằng cô đã trải qua mấy mối tình rồi dạ nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi nhưng mà cũng cũng lâu rồi chị ừ. ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì À, ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết uh, nấu ăn biết uh, làm một số loại bánh như ừ. bánh lăng bánh quy à, biết à, may vá em thích may rèm cửa hoặc là áo gối cho nhà sử dụng á dạ. dạ em cũng à, hay trồng mấy cây rau nhỏ trên ban công á để lâu lâu mình lên ngắm cảnh thì có khi nào muốn sử dụng thì hái mình ăn luôn à nấu à, hái trồng ăn luôn rau dạ, sạch luôn dạ. hay quá ha coi như là nữ công gia chánh dạ. đó là ưu điểm còn có những cái khuyết điểm gì không à, khuyết điểm của em thì à, em nghĩ là đôi lúc thì em nói chuyện hơi thẳng tính á, nên là có thể làm mất lòng một số người cái khuyết điểm thứ hai là hay suy nghĩ sâu xa về một cái vấn đề nào đó để cho mình hay lo sợ có trưởng phòng bên đây rồi khỏi sợ trưởng phòng à, dưới tay mình có lính nhiều cô gái không em dạ lính của em thì chỉ có nam thôi nam thôi hả dạ. bao nhiêu nam Dạ, khoảng 17, 18 người Mà giờ còn muốn kiếm một người bạn gái như thế nào? Thì em thì cũng không có đặt ra tiêu chuẩn gì quá cao cho bạn gái Chỉ cần là bạn đó biết ờ, quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống Yêu thương và quan tâm với mọi người là được ạ Đơn giản, chiều cao, chiều thấp như thế nào không? Dạ, em cũng không có đặt tiêu chuẩn gì mấy về ngoại hình Chà, cô gái bên này hơi cao á nha Thế tiêu chuẩn bạn đặt ra tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, nếu mà càng cao thì càng tốt chị à, Bạn cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m67 ạ à. 1m67? Chà vậy anh bên kia phải tầm mét 70 đổ lên ha Hơn Hơn không? Bên đây chín mấy rồi Để... Cái gì? Đứng lên ghế á à, Bạn hình dung ra ngày hôm nay bạn gặp cái người bên kia như thế nào? Có thể là một anh ờ, nhìn ờ, đâu có đôi mắt hiền, nhìn chất phát à, ờ, nói tính tình thì điềm đạm ừ. mà nói chuyện thì gần gũi bình dân à, em thích những mẫu người như vậy ừ. điều gì bạn không thích ở người bạn trai à, em không thích là bạn nam đừng có keo kiệt quá với lại đừng có cọc cằn quá ví dụ như có chuyện gì á, thì mình Ờ, nói chuyện nhỏ nhẹ để giải quyết chứ đừng có la lối hay là quát tháo thì em rất là sợ ừ. anh này không có cọc cằn không có la lối đâu em nếu mà được thì bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được dạ cái thời gian thì nó không quan trọng quan trọng là mình cảm thấy tình cảm đủ lớn để tiến tới hôn nhân là được chị trời được rồi để chị qua thì coi anh kia coi đàn gái qua coi mặt đàn trai dạ, chào chị rồi chào anh dạ. thì phía anh thì bao lâu nữa thì anh sẽ tiến tới hôn nhân được theo em thì khoảng một năm còn ừ, vấn đề còn lại là tùy thuộc vào hai người tìm hiểu ừ. anh hình dung cô bên này như thế nào có đáp ứng được những cái yêu cầu mà anh đang muốn tìm kiếm không nghe giọng nói thì em cũng hình dung được thì cô bên đó cũng trưởng chạc hiền có điều gì anh không thích ở người phụ nữ đâu em thì chưa có mối tình nào chính thức cho nên em cũng không không biết là không thích người phụ nữ ở ở điểm nào mà anh có thích phụ nữ không dạ thích trả lời nhanh ha không à, cần à. không cần suy nghĩ ok vậy được rồi ha trong một năm có thể tiến tới hôn nhân được, được ha anh bên đây cũng rất là chân thành giống như những gì mà bạn gái đề ra ồ dạ. oh, chào em à, một chàng trai miền tây rất chất phát nhẹ nhàng dịu dàng dạ em thích thích ha. thích em thích <laughs> anh này làm trưởng phòng nha bản lĩnh lắm thôi bây giờ mình à, mình hỏi ý kiến người thân đi bạn gái hôm nay mình có đi với ai không dạ em đi với mẹ gì và hai em à ồ có mẹ gì nữa ha dạ Dạ chào cô à, Chào Quyền Linh, chào các Tường và chào quý vị khán giả Dạ Dạ cô nhìn thấy à, bạn trai bên kia như thế nào ạ? À, cô thấy thì các bạn trai bên đây có vẻ là chính chắn, điềm đạm Thấy cũng có vẻ là tin tưởng được các con Mẹ thấy vậy đó Cô có muốn gì hỏi à, con rể tương lai mình không? Chỉ hỏi một câu là nhà con có đông anh em không? Dạ nhà con thì có ba anh em trai Ba anh em trai không hả? Dạ. Con thứ mấy? dạ con ở giữa ở giữa hả dạ. nhà cô thì còn có mình với hàng thôi tự nhiên anh nó có gia đình thì cũng sống riêng rồi có mình nó ở với cô thôi cái chuyện mà bếp nút mà dọn dẹp nhà cửa thì nó cũng chu đáo lắm nó ngay là nó cũng hiền thì tánh nó hơi bướng một chút thôi nhưng mà không sao hết á khi mình nó bướng lên con bỏ đường vô là nó hết rồi hay quá mẹ chỉ đường hay quá thấy chưa con người chỉ đường đi nước bước luôn nói gì với cô đi nói gì với cô đi dạ thì uh, lần đầu tiên gặp mặt á, thì con cũng xin phép cô cho hai đứa con được um, có cơ hội để tìm hiểu rồi um, nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến xa hơn ạ à. à, cô cũng mong vậy tự vì à, chương trình mà sắp xếp cho hai đứa lên đây cũng là cái duyên của hai đứa rồi thôi giờ hai đứa thì cố gắng ha dạ con cảm dạ. Dạ, ơn dạ. cô rồi cảm ơn cô hay quá em đi với ai dạ em đi với em gái của em em gái em ruột hả em dạ em họ dạ chào cô à, cái tường chào chú quyền linh dạ Rồi, chào, chào mọi em. người có mặt trong trường quay ạ à. em chào chị em chào em dạ anh ba thì ở nhà rất là hiền hiền lắm luôn được cái là anh rất là chu đáo với lại quan tâm mọi người xung quanh ừ. thì <laughs> em thấy anh với chị cũng hợp cảm ơn em chị cũng dễ thương lắm rồi như vậy là được rồi thôi mình kéo màn lên đi rồi kéo màn lên tất cả mọi thứ à, mọi người đã à, hướng dẫn hết rồi ủng hộ hết rồi ăn thua hai bàn thôi kéo mang lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em cảm ơn. anh cũng có món quà muốn gửi anh rồi ta trò chuyện với nhau đi các bạn em thì có thích đi du lịch không dạ có ạ à. em thích đi mấy chỗ mà nó thiên nhiên mộc mạc này nọ thì em thích hơn thường à, cuối tuần thì à, em nghỉ thì em làm gì à, cuối tuần thì nếu mà em rảnh thì em hay đi uống cà phê với bạn còn không thì à, đi mấy chỗ ở ngoại thành đó có thích đi xem phim dạ có cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên mình kéo cái màn lên mình gặp và mình thấy đối tượng bên kia giống như có đúng như cái mình mong muốn hình dung của mình nãy giờ không ừ, à, cũng cũng cũng giống ạ à. em thấy anh cũng rất là hiền nhìn cũng chất phát đúng mẫu người em tìm cái cảm nhận rất là quan trọng hai bạn đứng lên đi hai bạn đi xích vào đây nào hai người nắm tay nhau đi rồi các bạn có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau nha quan trọng là cảm nhận thôi tất cả mọi thứ đã tốt đẹp hết rồi các bạn cảm nhận xem có phải là của nhau hay không Ê, 30 giây đó truyền điện qua nhau chưa có điện gì chưa cảm nhận thế nào rồi, rồi mình nói đi bạn trai nói đi bạn trai hiền quá thì bạn nữ nói gì đi em nghĩ là mình đã bao nhiêu năm qua mình không tìm thấy nhau hôm nay mình đã gặp được nhau em hy vọng là kể từ bây giờ mình sẽ cùng nhau trải qua những à, ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nói đi bạn trai thì anh nghĩ thì mình cũng nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu rồi ông này ông nhát quá anh linh rồi anh phải ờ, chỉ ổng dài chiêu sao Này, chứ sao giống đám cưới luôn á ta bạn gái nói hay quá mà trưởng phòng mình mới nhìn thẳng vào mắt bạn gái tỏ tình một câu ừ, gì cơ bạn gái nói hay quá Trời mà em ơi, bữa nay anh gặp em tự nhiên sao tim em thế nào em thế nào đó ủa có quà gì chưa tặng bạn gái hay gì bên dạ, đó vậy có, ờ, anh có cái đứng đây nói Trời ơi, quà cũng quên nữa hả? Dạ không quên chị, cái này là để phút cuối cùng, phút cuối cùng. 89 vậy ừ. Bây giờ là 89 rồi đó, bây giờ là 89 rồi đó em Thì cái này anh, anh gửi tặng em thì... Cái gì vậy? Thì cũng mong là em chấp nhận À Ông nhát quá, ông không dám nói, ông phải viết ra sớm Thôi được rồi Được rồi, ngồi đi đi bạn dù có nhát nói không được mà viết ra được là cũng được rồi sau ba mươi giây luôn. các bạn nhìn thẳng mắt nhau và cô gái đã Đẹp nói điều ha. gì hãy nhắm mắt lại tưởng tượng quan trọng là hai con tim có cùng chung nhịp đập hay không chuẩn bị chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định tất cả mọi thứ ngày hôm nay rất đẹp các bạn một ngày tốt lành một hình ảnh rất là tuyệt vời rất đáng nhớ và các bạn hãy có nhấn nút hay không chuẩn bị một 2 3 Hết thời gian Bây giờ nắm tay nhau được rồi đấy Xin mẹ phép mẹ hôn bạn gái cái đi Dạ con xin phép cô để cho con được ừ, hôn tay em Thấy trẻ nó hạnh phúc của mình xúc động quá cô cảm thấy như thế nào cô mẹ đang rất là xúc động dạ cô à, con thấy thì cô cũng ơn tự vì cô thích thằng nó quen người lớn tuổi hơn chút cho dạ. nó điềm đạm chín chắn chứ dạ. tánh nó thì còn nít dạ Nên vậy là thấy... vừa cô ha ừ. dạ cô con cũng hy vọng là sẽ sớm nhận được thiệp báo tin vui từ phía gia đình rồi gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý chiến Thắng gửi tặng các bạn nắm tay nhau thật chặt nha không buông nhau nha ra nha đây con gà năm con gà rồi dẫn nhau đi xem phim